Oh, but yeah. hai đắm hai chấm là đắm say bé gái mông ngợ kẹo ngáo ngơ mà cứ đổ tại đồ Chưa chờ em như là trầm nước co chơi vào nhìn như yên hồ Tốt nghiệp trường đợi, em mua thuốc về bàn Vừa bán em vừa dùng, dùng để em còn tăng để khang Ôi bạn ơi, đưa tay đây làm Mãi bên nhau bạn nhớ Sáng dậy chia tiền phòng, mặt bạn hơi bị ngơ Nếu sau này tình mình giang dở Làm bắt phở không em, không

phải là lại phải phê phê phê phê phê phê phê phê phê phê phê phê chúng mình hai đứa một thằng một viên ạ lại phải phai là lại phải phê phê phai là phải